down. Amen. ta giữ lại các cái, cái niệm này và ở đây trên cái vùng này có một cái đền thờ từ núi cho nên ông ta có hai nhà một cái căn nhà ở là nơi mà bà vợ ông ở nơi mà Đức Maria gặp bà ờ, Elizabeth còn đây là cái nơi ông tế tự đền thờ cho nên ông ở đây và ông lo cái đền thờ ở trên núi có lẽ là đến cái gần ngày sinh hoặc là khi sinh đó, thì không có đi qua đi về xa xôi đó thành ra có thể sinh ra này thì cái câu chuyện của Zakaria biết nhưng chúng ta nghe phúc âm chút là Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, lạy Chúa. Thời vua Herode cai trị miền Jude có vị tư tế thuộc nhóm Avia tên là Zakaria. Vợ ông là Elizabeth cũng thuộc dòng tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo luật và điều răn của Chúa. Không ai chê trách được. Nhưng họ không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi, mà cả hai cũng đã cao niên. Chuyện xảy ra trong lúc ăn đang, ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa. Khi đến phiên của ông, trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dân hương trong đền thờ của Đức Chúa. Còn toàn dân đông đảo thì cầu nguyện ở bên ngoài trong giờ dân hương. Vậy một sứ thần của Chúa hiện ra với ông đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zakaria bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống ông, nhưng sứ thần bảo ông, Này ông Zakaria đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của ông. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông đặt tên con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở và nhiều người cũng hỉ hoan ngày con trẻ chào đời. Vì em bé sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã được đầy thánh thần. Em sẽ được